rồi rồi cười lên cười lên rồi xong rồi để mẹ sẽ cho ăn rồi xong mẹ sẽ không có làm đổ tùm lum nha mẹ quánh thôi nha đổ tùm lum ba đập bây giờ đó để mẹ sẽ cho ăn nghe không